Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần cuối cùng của năm âm lịch trước khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán khá là dài. À, như quý biết thì tuần qua tiếp tục là một tuần biến động sideways đi trong biên độ hẹp của thị trường. VN-Index của chúng ta cả một tuần đi ngang, dịch ngang rất là khó chịu. Trong phiên có những phiên tăng giảm nhưng mà nói chung là nó liên tục là những cây nến pin ba khá là khó đoán. Đấy các bạn có thể nhìn thấy trong tuần hầu hết này đều là những phiên tăng giảm đan xen nhưng là những phiên biến động biên độ hẹp những cây pin ba rất là khó chịu dòng tiền thì có xu hướng thu hẹp nhưng có một điểm đặc biệt là tuần qua cả năm phiên của chúng ta đóng cửa đều dưới giá mở cửa nó đều cho thấy là cái xu hướng là hiện nay là nếu mà có viền giá cao là liên tục có lượng cung hàng nên cầu giá cao không có từ đó dẫn đến là thị trường đi vào một giai đoạn sideways biên độ hẹp Trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật và dự đoán xu hướng của tuần tới và những tuần tiếp theo thì tôi sẽ điểm qua tin. À, trong tuần qua thì xét về yếu tố thông tin thì tâm điểm của cả thế giới đều chú ý đến CPI của Mỹ. Thì như chúng ta biết là CPI của Mỹ được công bố vào ngày thứ năm. CPI của Mỹ diễn biến khá là tốt, khá là tích cực CPI của Mỹ là tháng 12 thì giảm 0,1%, kéo CPI của Mỹ theo năm là giảm từ mức 7,5 xuống 6 7,1 à, xuống 6,5. Đây là một mức giảm rất là sâu. Nó cho thấy là những cái nỗ lực kiềm chế lạm phát của Fed đã bắt đầu có những tín hiệu khả quan. Tuy nhiên với cái mức à, CPI vẫn đang dừng ở 6,5 thì nó vẫn chưa phải là mức mà quá quá mừng. Tất nhiên là những tín hiệu ban đầu thì nó khá là tích cực rồi, nhưng nó cũng chưa phải là mức quá tốt vì chúng ta biết là CPI hiện nay vẫn là cao hơn cái lãi suất và lãi suất hiện nay vẫn đang thực âm. Do vậy là chưa có động thái nào cho thấy là cái CPI này có thể làm ờ, nao lòng các quan chức của Fed. Chúng ta biết cái lộ trình của Fed là trong năm nay vẫn tăng lãi suất của Mỹ hai lần và có thể tăng là từ 0.75 đến 1%. Điều này đồng nghĩa việc là cuộc họp vào ngày 31 tháng 1 và mùng 1 tháng 2, Fed sẽ tăng lãi suất 0,5 còn cuộc họp tháng 3 thì Fed sẽ tăng 0,25 hoặc 0,5. Chúng ta chờ đợi thêm các dữ liệu kinh tế. À, tuần tới thì Mỹ cũng có thông tin kinh tế khá là quan trọng vào ngày thứ tư. Đấy chính là thông tin về chỉ số ờ, đơn đặt hàng hóa sản xuất từ các nhà đầu bán buôn thì chỉ số PPI thì chúng ta biết chỉ số PPI dự kiến sẽ giảm nhẹ âm 0,1. Bên cạnh đó thì chỉ số Doanh số bán lẻ của Mỹ cũng công bố ngày thứ tư. Như vậy tâm điểm tuần tới sẽ chú ý vào doanh số bán lẻ của Mỹ. Nếu doanh số bán lẻ của Mỹ tiếp tục suy giảm và chỉ số PP suy giảm thì nó cho thấy là thị trường Mỹ đang hạ nhiệt. Đấy, còn uh, lạm phát tương lai thì cũng sẽ được uh, tiếp tục hạ nhiệt. Còn ngược lại nếu doanh số bán lẻ Mỹ bùng nổ trở lại thì nó cũng nó cũng có một chút đó trở ngại. Nói chung theo tôi thì những thông tin kinh tế này nó những thông tin nhất thời thôi à, tâm điểm có lẽ sẽ phải dồn vào cuộc họp của, của Fed sau khi chúng ta nghỉ Tết xong một tuần tức là vào ngày mùng 1 tháng 2 như vậy là với tin quốc tế thì gần như là nó không ảnh hưởng quá nhiều à, ờ, CPI của Mỹ thì nó cũng giảm như dự kiến thôi không có gì bất ngờ còn đối với thông tin Việt Nam thì chúng ta biết là khối ngoại à, tuần qua vẫn tiếp tục mua dòng miệt mài Đấy, nhưng mà cái tốc độ mua dòng đã giảm đi. À, đặc biệt là phiên cuối tuần thì khối ngoại đã quay đầu là bán thỏa thuận 3.300 tỷ của uh, má EIB. Đấy, đẩy cái khối lượng mua dòng của khối ngoại chỉ còn 3.400 tỷ từ đầu năm đến giờ, tức là 2 tuần. Chúng ta biết tốc độ mua dòng của khối ngoại hiện nay đang có xu hướng chứng lại. Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn thì cái khối ngoại mua dòng từ khi chỉ số chứng khoán Mỹ chạm đáy và đi lên. Do vậy sẽ là quan ngại cái lực mua dòng này sẽ còn không nếu chứng khoán Mỹ điều chỉnh. Lát nữa khi phân tích chi tiết về chứng khoán Mỹ, đặc biệt chỉ số Dow Jones thì tôi sẽ nói kỹ hơn điều này. Tuần tới thì có một số sự kiện đáng chú ý. Thứ nhất là về cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật. À, Nhật thì chúng ta biết vẫn đang là ngân hàng trung ương duy nhất mà duy trì chính sách tiền tệ lỏng lẻo. Thứ hai là cuộc họp à, hội nghị Davos về diễn đàn kinh tế, chúng ta biết là diễn đàn kinh tế này thì có 2 tháng 2 năm 2020 và 2021 thì ờ, không diễn ra bởi vì là ờ, diễn đàn này thì 2021 và 2022 tôi xin lỗi ạ, không diễn ra vì do dịch bệnh Covid và năm nay thì bắt đầu diễn đàn trở lại. Chúng ta biết là cái này hội nghị Davos này thì nó cũng sẽ thảo luận về các vấn đề lớn về kinh tế nên nó cũng sẽ có yếu tố ảnh hưởng nếu có diễn biến gì đó nó bi quan về giới lãnh đạo và thứ nữa thì chúng ta biết là Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất nên chính cái việc Fed tăng lãi suất nó sẽ là cái tiềm ẩn cũng như là thị trường uh, phục hồi được trong thời gian vừa qua có một yếu tố rất lớn đó là việc đi xuống của đồng USD giới đầu tư chốt lời USD mua vào các tài sản rủi ro nhưng sẽ không có gì đảm bảo nếu các tài sản rủi ro quay đầu và bị chốt lời thì lúc đó hoàn toàn USD lại có thể là nơi trú ẩn của giới đầu tư thì lúc đó sẽ là khá là quan ngại. Thứ ba là việc ờ, Trung Quốc mở cửa nền kinh tế nó sẽ có tác động hai chiều đối với kinh tế thế giới và thị trường tài chính. Chiều tích cực thì nó sẽ kích hoạt lại cái hoạt động thông thương về thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và quốc tế. Bên cạnh đó thì dịch Covid hoàn toàn có thể lây lan mạnh hơn và chúng ta biết cái biến chủng mới thì nó cũng đã bắt đầu được phát hiện manh nha À, tồn tại đó là những cái thông tin à, có thể ảnh hưởng đến à, tâm lý giới đầu tư trong tuần tới hiện tại thì các chuyên gia thế giới đang tranh cãi khá là nhiều về cái cuộc suy thoái hiện nay bởi vì là suy thoái thì rõ ràng là ai cũng biết kinh tế sau chu kỳ tăng trưởng mạnh thì sẽ phải chậm lại rồi thậm chí là bước vào suy thoái nhưng mà cái cấp độ suy thoái nặng hay nhẹ, nhiều hay ít thì không biết. Nhưng có một điều chúng ta chắc chắn biết đó là hiện nay cả thế giới đang ờ, đứng trên khối nợ khổng lồ. Tất cả đều là tràn ngập nợ vay tràn ngập trên cả thế giới chứ không riêng gì ai, kể cả Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu. À, nói chung là nên chúng ta sẽ chưa biết là khi suy kinh tế suy thoái thì nó có ảnh hưởng gì đến khả năng trả nợ của những người đang vay hay không và từ cái ảnh hưởng đó thì nó có thể dẫn đến nợ xấu hay dẫn đến một cái biến chuyển gì đó cục diện lớn trên thị trường tài chính hay không cái này thì chúng ta không thể nhìn được trong thời gian gần ngắn hạn là trong vòng 3 ờ, đến 6 tháng là chúng ta sẽ chưa nhìn thấy cái gì cả hiện nay thì giới chuyên gia cũng đang bắt đầu manh nha tranh cái về một cái cuộc suy thoái mà rất là khác so với các cuộc suy thoái trước đó chưa từng có trong lịch sử thì chúng ta chờ đợi xem đây cũng là một điểm đáng lưu tâm nhé do vậy năm nay quý vị đầu tư hết sức cẩn thận cá nhân thôi tôi vẫn đánh giá năm nay vẫn tiếp tục là một năm down chen của thị trường cả thế giới lẫn Việt Nam cơ chứ tôi không đánh giá tích cực giống các chuyên gia. Ờ, đa phần các chuyên gia đánh giá là quý 1, quý 2 là chưa tốt và quý 3, quý 4 tốt. Tôi thì tôi đánh giá ngược lại. Quý 1, quý 2 đang lúc thị trường nó tranh tối tranh sáng, chưa suy thoái, chưa uh, mọi thứ nó chưa rõ ràng thì nó còn có sóng. Phục hồi sóng tăng, sóng riêng lẻ của từng ngành hay là sóng của mỗi thị trường. Chứ còn nếu đến quý 3, quý 4 mọi thứ nó rõ nét rồi, những tín hiệu suy thoái nó rõ nét rồi thì kinh tế bước vào quá trình giảm tốc thì thì thì tăng thì e hơi khó đấy tất nhiên đây là quan điểm cá nhân nhé tôi xin nhắc lại mọi cái phân tích nhận định đều trên quan điểm cá nhân của tôi tôi có thể đúng tôi có thể sai do vậy nó cung cấp cho quý vị thêm thông tin thêm góc nhìn thêm quan điểm phân tích để quý vị tham khảo còn những cái khuyến nghị của tôi không phải là khuyến nghị mua bán để quý vị ờ, tham gia thị trường dựa khuyến nghị của tôi vì nhiều bạn là được thì nghĩ mình thiên tài còn sai thì đổi tại tôi thì là không đúng đâu các bạn ờ, lớn hết rồi ờ, chủ gia đình hết rồi phải chịu trách nhiệm với hành động của mình 18 cộng rồi mà đúng không do vậy các bạn phải hiểu là hiện nay năm nay là một năm nó sẽ khá là phức tạp do vậy các bạn đầu tư phải hết sức cẩn thận năm 2022 mà các bạn đã không kiếm được tiền thì cái xác suất kiếm được tiền 2023 cũng không dễ đâu có thể là nó dễ hơn một chút nhưng mà tôi nghĩ nó cũng không dễ đâu có lẽ năm 2022 2023 tôi nghĩ nếu 2022 nó là gió cấp 10 thì năm nay nó cũng phải cấp 7 cấp 8 nó cũng không không phải là một năm dễ dàng tất nhiên là nó vẫn có thể là <laughs> là dễ chịu hơn một chút so với năm 2022 đấy đây là đối với Việt Nam nhé còn thế giới thì có thể là cơn gió ngược chưa chắc dễ chịu hơn đâu bởi vì Việt Nam là penny mà suy thoái trước rồi Việt Nam giảm trước rồi Việt Nam VN Index giảm 43%, Mỹ ăn thua gì? Mỹ giờ vẫn đang ngoi ngóp đo lại đỉnh kìa. Thứ hai là chúng ta biết là cái khối nợ của Mỹ nó cũng ờ, phành to rất là lớn và cũng sắp chạm trần nợ rồi. Đấy, cái công cuộc mà giảm cái khối nợ này của Mỹ nó cũng sẽ là một vấn đề nó rất là nan giải. Chúng ta biết khối nợ của Mỹ tăng rất là nhanh. Trong vòng hơn một năm tăng từ 29.000 lên 31.000. Nếu kiểu này Mỹ cứ tăng nợ mãi à? chỉ cần đến một lúc nào đó Mỹ muốn trả nợ thì có lẽ không biết là cái quá trình đó nó sẽ đau đớn như thế nào. Đó, chúng ta hết sức lưu ý nhé. Còn một điểm nữa là chúng ta lưu ý là Fed hiện nay vẫn đang thực hiện quá trình qt song hành với lại việc ừ, tăng lãi suất nhé. Mỗi tháng Fed vẫn đang hút dòng về 95 tỷ đô đấy. Một hai tháng thì không ảnh hưởng nhiều đâu. Nhưng thêm năm nay nữa thì Fed sẽ rút khỏi lưu thông. Năm ngoái là 385 tỷ. Năm nay mà rút thêm 1.200 tỷ nữa thì lưu thông bị mất 1.500 tỷ là cũng nhiều đấy. Tổng phương tiện thanh toán M2 cũng giảm khá là lớn đấy. Mà cái việc thanh toán M2 giảm thì chúng ta vừa chứng kiến Việt Nam rồi đúng không? Khi mà ờ, M2 bị thắt lại thì thị trường tài sản bốc hơi từ trái phiếu, từ chứng khoán, cổ phiếu các kiểu là chúng ta vừa cảm nhận khá rõ rồi. Nên bây giờ nếu mà Mỹ nó có bị thì Việt Nam cũng vẫn bị ảnh hưởng thôi, làm sao mà thoát được. Nên chúng ta hết sức cẩn thận. Nói chung cẩn thận không có nghĩa là chúng ta sợ chúng ta phải đầu tư một cách nó tỉnh táo và thứ hai là phân tích những cái điều kiện hiện tại nó cũng chưa hẳn là thuận lợi chúng ta cần một cái thông điệp rõ ràng hơn từ Fed cá nhân tôi đánh giá là có lẽ thế giới sẽ phải chờ cuộc họp của Fed mùng 1 tháng 2 để chờ thêm cái thông tin rõ ràng hơn xem Fed liệu với những dữ liệu kinh tế uh, công bố từ đầu tháng đến giờ khá là tốt Fed có thay đổi lập trường hay không Fed mà không thay đổi lập trường thì cẩn thận bởi vì Fed mà không thay đổi lập trường vẫn tăng lãi suất lên trên 5%, sau giữ đó đến hết năm 2023 thì nền kinh tế không dễ chịu một chút nào đâu. Fed tăng lãi suất là một chuyện nhưng giữ ở trên cao thì tất cả những khoản vay mới sẽ chịu lãi suất vay mới rất là cao. Nên các bạn lưu ý điều đó. Đó là xét về yếu tố thông tin. Còn bây giờ chúng ta đi về yếu tố phân tích kỹ thuật đi. Trước khi phân tích chỉ số chứng khoán Việt Nam và Mỹ, chúng ta sẽ điểm qua một cái chỉ số khá là quan trọng à, đó là chỉ số DI bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đến tỷ giá ngoại hối của các thị trường kể cả Việt Nam thì sau một quá trình giảm điều chỉnh rất là mạnh từ 114.9 xuống đến 102 cá nhân tôi đang nhìn thấy những tín hiệu nhấp nháy tạo đáy của thị trường uh, của chỉ số đô la index bởi vì chúng ta nhìn lại nhé trước đó này mỗi khi chỉ số đô la index mà vượt qua cần rất nhiều thời gian để vượt qua một vùng kháng cự nào đó và mỗi khi vượt qua thì vùng đó sẽ trở thành một vùng hỗ trợ rất mạnh. Trước đấy thì chúng ta nhìn thấy chỉ số đô la index tích lũy từ năm 2007 cho đến năm 2015 thì mới vượt lên cái vùng kháng cự 89 và sau đó thì trong suốt 5 năm từ 2015 cho đến 2021 mỗi khi thị trường cứ chạm đến 88 89 là lại bật lên. Đấy. Mà hiện nay chúng ta biết là sau 6 năm tích lũy chỉ số đô la index mới vượt 102. Ờ, Do vậy rất có thể thị trường điều chỉnh về quanh 102 này chính là đấy cũng như theo cái fibo hồi của chỉ số đô la index thì là xét từ cái mốc tăng 89 lên 115 thì đúng vùng 102 này là mức hồi 50%. Thông thường thì chỉ số hay điều chỉnh thoái lui 50% trong cầu uptrend thôi. Do vậy, chúng ta có thể nhìn thấy cái xu hướng rất nhiều khả năng đô la index sẽ tạo đáy quanh đây và sẽ đảo chiều đi lên. Nó sẽ gây áp lực với các tài sản rủi ro, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Điều này quý vị cũng hết sức lưu tâm nhé. Nếu đô la index lại quay lên mạnh mẽ, chinh phục trở lại, không chỉ là ngưỡng 105, có thể 108, 109 thì hoàn toàn thị trường tài sản có thể bị bán khá là mạnh. Nên chúng ta cẩn thận. Xét trên chart tuần cũng vậy thôi. Xét trên chart tuần thì chúng ta nhìn chỉ số đô la index hoàn toàn nằm trong xu thế uptrend. Đấy, vẫn đang trong xu thế uptrend mạnh thôi, không không có vấn đề gì cả. Nó vẫn hoàn toàn nằm trong xu thế uptrend. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy là nó sẽ giảm giá à, ờ, Chen đấy còn quá trình giảm điều chỉnh của nó từ 114 về 102 thì có lẽ gần như là nó cũng kết thúc rồi à, quá trình giảm nó phải đến 10% ờ, rồi gần 10% rồi hơn 10% rồi quý vị ạ 11% rồi tôi nghĩ có lẽ sẽ dừng quanh đây thôi 101 102 sẽ là đáy của chủ số đô la index và khi đô la index đảo chiều thì các tài sản phi đô la như là à, các cặp tiền tệ rồi thì các tài sản rủi ro như chứng khoán trái phiếu bất động sản đấy hoàn toàn có thể bị bán bị chốt lời khá là mạnh nên quý vị cũng hết sức lưu ý cái điều này nhé còn đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì chúng ta có thể nhìn thấy chỉ số Dow Jones tuần qua phục hồi khá là mạnh à, đóng cửa ở mức 34.300 à, nếu chúng ta xét này trong một chu kỳ 15 năm vừa qua thì chỉ số Dow Jones đã tăng quá là khủng khiếp đúng không tăng từ 6.500 Đấy, tăng lên 36.900. À, Bây giờ vẫn đang đứng 34.000 tức là gần như chưa điều chỉnh. Mà nếu với cái mô hình này thì Dow Jones đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh lệch. Hoàn toàn đỉnh sau cao hơn à, thấp hơn đỉnh trước và có thể bị bán mạnh quay trở lại. Cá nhân chỉ báo kỹ thuật. Nó cũng không ủng hộ cái xu hướng tiếp tục phục hồi của đô la à của chỉ số Dow Jones. Do vậy tuần tới nếu chỉ số Dow Jones lên thì nó sẽ hướng đến vùng 34 à, ờ, 6348 đó. Còn cùng lắm trường hợp mà khỏe nhất thì chỉ số Dow Jones có thể lên đến 35 năm thì sau đó cũng sẽ bị bán mạnh xuống thôi. Mà với việc Fed hiện nay thị trường thì Fed Fund Rate thì các giới đầu tư đang chỉ kỳ vọng là Fed sẽ tăng lãi suất là 0.25 nhưng cá nhân tôi đánh giá không có khả năng đấy đâu. Phải đến 90% theo quan điểm cá nhân tôi là Fed sẽ tăng 0.5 bởi vì chúng ta biết xem cái biên bản tháng 12 á thì tất cả chủ tịch Fed đều thống nhất là mức lãi suất là trên 5%, lãi suất đứng ở 5.2 hay là 5.4 thôi. Mà bây giờ lãi suất đang 4.25 đến 4.5. Nếu với cái Fed Fund Rate thì giới đầu tư đang chỉ kỳ vọng là Fed tăng lãi suất hai lần, mỗi lần 0.25, tức là lãi suất của Fed sẽ đưa đến là 4.7, 5 đến 5 là hiện nay cá nhân tôi đánh giá là thị trường đang đánh giá quá thấp cái quyết tâm của Fed. Thị trường chỉ kỳ ờ, chỉ chờ vào một cái số liệu của lạm phát của cái tháng 12 vừa rồi nó xuống thấp đúng như kỳ vọng mà thị trường kỳ vọng là Fed sẽ nới tay thì tôi nghĩ là không đúng. Do vậy, rất có thể giới đầu tư sẽ quay sang tràn trề thất vọng khi mà Fed tăng lãi suất 0.5 trong tháng à, ngày mùng 1 tháng 12 và thị trường tài sản rủi ro như chứng khoán sẽ bị chốt lời mạnh mẽ. Đấy, nên quý vị cũng hết sức lưu ý. Đó là trên bình diện à, chứng khoán thế giới thì cá nhân tôi đánh giá là từ giờ cho đến trước lúc Fed họp, nhiều khả năng chỉ số chứng khoán Dow Jones vẫn còn có thể cầm cự được tức là vẫn còn có thể cầm cự được ở trên vùng này nhưng mà khi phép họp xong thì thì thì rất nhiều khả năng là chỉ số chứng khoán Dow Jones sẽ bị chốt lời mạnh mẽ và sẽ không giữ được ở trên này đâu. Và khi chỉ số chứng khoán Dow Jones mà bị chốt lời mạnh mẽ đi xuống đó, thì rất có thể dòng vốn ngoại vào Việt Nam sẽ lại chứng lại, thậm chí quay đầu đảo chiều mà bán bán ra thì lúc đấy rất khó để viên đất có thể tiếp tục phục hồi, hoàn toàn có thể điều chỉnh xuống những mức hấp dẫn hơn để lại cuốn hút trở lại dòng tiền. Chúng ta biết là chứng khoán Mỹ thì phục hồi từ ờ, cuối tháng 10 đến khi chứng khoán Mỹ phục hồi lên đến cuối tháng 11 thì chứng khoán Mỹ phục hồi lên gần trên đỉnh rồi thì lúc đó dòng tiền ờ, khối ngoại mới ầm ầm đổ vào Việt Nam. Chứ bây giờ chứng khoán Mỹ mà từ vùng đỉnh này đảo chiều đi xuống thì rất có thể khối ngoại dòng vốn vào khối ngoại sẽ bị đảo chiều. Một phần rất mạnh mẽ của chứng khoán Việt Nam tăng được trong thời gian vừa qua chính là hơn 30.000 tỷ của khối ngoại đổ vào mua ầm ầm đấy. Đấy, khối ngoại đổ vào mua rất là mạnh. Đó, thì thì mới đẩy lên được đến phục hồi đến được mức này. Do vậy chúng ta hết sức cẩn thận. Còn xét về dòng tiền trong nước thì tôi vẫn đang thấy là trạng thái dòng tiền của chúng ta vẫn khá là căng. Cái này là bình thường thôi. Bao giờ trước tiết âm thì vẫn là như vậy. Chúng ta chờ đợi xem sau tiết âm thì dòng tiền nó có đỡ hơn không. Thứ hai là có một quan ngại là khi mà chỉ số đô la index tăng trở lại thì tỷ giá của chúng ta sẽ đảo chiều tăng trở lại thôi. Do vậy đây cũng sẽ là một khó khăn tôi nghĩ là khi tỷ giá chúng ta phải ổn định thì ngân hàng nhà nước mới mua được ờ, đô la vào cung tiền ra chứ khi tỷ giá mà vẫn biến động tăng giảm mạnh thì thì điều đó cung tiền qua kênh ngoại tệ là tôi nghĩ là không ổn chưa khả thi còn cung tiền qua kênh tín dụng thì chúng ta chờ xem một áp lực rất lớn về trái phiếu thì nó vẫn tiếp tục đè nặng lên thị trường do vậy năm ờ, nay thì rõ ràng là thị trường sóng thì vẫn có thôi năm nào cũng vẫn sẽ có sóng tăng giảm thôi nhưng mà kỳ vọng sóng to uptrend thì tôi nghĩ không có đâu thị trường vẫn downtrend và vẫn đơn giản là những nhịp sóng hồi do vậy chúng ta phải cẩn thận đó là xét về toàn cảnh cái ảnh hưởng chung của thế giới à, còn bây giờ chúng ta sẽ xét chi tiết vào chỉ số vn index của Việt Nam đây chỉ số vn index của Việt Nam chúng ta nhìn thấy nếu theo cảm nhận của cá nhân tôi nhé thì tôi lại nhìn thấy tuần qua chính là một tuần à, đứng lên kéo xả của thị trường chứ lại không phải là một tuần tích lũy gom hàng bởi vì mỗi khi cổ phiếu có dấu hiệu uh, phục hồi lên những vùng giá cao thì luôn có áp lực bán mà hiện tại thì thị trường đã rất nhiều phiên đi ngang nó cho tôi một cái tín hiệu nó nó nó không ổn lắm thực ra nếu thị trường đi ngang nhưng đi ngang ở vùng 1.908 thì tôi thấy rất là ổn tôi rất là happy khi thị trường sau giai đoạn tăng mạnh rồi điều chỉnh sau đó là tích lũy thì, thì ở vùng đấy thì tôi rất là rất là tin tưởng vào khả năng tăng tiếp của thị trường tuy nhiên thị trường lại không tích lũy ở vùng đáy mà thị trường lại bật ngược trở lại vùng 1060, 1080 và tích lũy ở trên này thì tôi thấy nó có vẻ không được ổn lắm. Mà chúng ta vừa nhìn này, cái chuối ngày xuất hiện dày đặc là toàn những phiên giảm điểm thôi. Mỗi khi chuối ngày xuất hiện, cái cách so sánh đơn giản nhất để biết thị trường sẽ tiếp tục tăng hay không là chúng ta so sánh những phiên tăng điểm và giảm điểm. Mà hiện nay thì những phiên giảm điểm đang ở xu thế áp đảo. Do vậy cái xác suất để thị trường tăng điểm tiếp là tôi không cao mà tôi đang hơi có một chút ngờ ngợ Tất nhiên là nó cũng chưa rõ nhé, nhưng nó có một chút gì đó cảnh báo bất an, tương tự như hai giai đoạn trước đó khi tại thị trường tạo đỉnh sóng hồi. Đó là giai đoạn uh, tháng 6 cũng như giai đoạn tháng uh, cuối tháng 8 đầu tháng 9. Thị trường cũng ra một trạng thái đi ngang giặt dẹo tương tự như này. Đấy, mà bối cảnh hiện tại thì nó khó khăn hơn thời điểm đấy. Cái nghi ngại lớn nhất của tôi chính là nếu thị trường thế giới mà bị chốt lời mạnh khi phép tăng lãi suất 0.5 thì hoàn toàn dòng vốn ngoại đảo chiều mà bán ra thì lúc đó thị trường Việt Nam hoàn toàn điều chỉnh. Do vậy, ở thời điểm hiện tại quan điểm tôi là nghỉ Tết. Đây là quan điểm cá nhân tôi là chúng ta nghỉ Tết thôi, không đánh đấm gì nữa đâu. Đấy, không có chờ mua chờ bán gì nữa, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tái diễn những phiên như tuần tới thôi. Nó sẽ là tái diễn những phiên lên lên xuống xuống vớ vẩn thôi. Có lẽ chúng ta tạm thời nghỉ Tết đã, chúng ta chờ sau Tết diễn biến dòng tiền, đặc biệt là chúng ta chờ cái cuộc họp của Fed quyết định tăng lãi suất ngày mùng 2 1 xem thị trường chứng khoán thế giới phản ứng thế nào, rồi thì uh, các thị trường tài sản khác phản ứng như thế nào, đô la index phản ứng như nào. Đấy, và chúng ta cũng chờ thêm sau Tết thì cái việc bơm tiền qua kênh tín dụng của chúng ta như nào, nền kinh tế thanh khoản tốt hơn chưa, ngân hàng nhà nước uh, bơm cái chỉ uh, M2 lên mạnh không? Chứ còn nếu mà một khi đã thiếu tiền thì đương nhiên là <laughs> là thị trường vẫn đi sideways biên độ rộng thôi, lên lên xuống xuống thôi. Trừ khi thị trường điều chỉnh giảm trở lại mạnh về vùng giá quanh 908 909 này thì cá nhân tôi có thể xem xét giải ngân tầm 30 ờ, đến 50% trăm lượng tiền. Thực ra nếu mà điều chỉnh vào cái tuần cuối cùng trước Tết này thì cá nhân tôi tôi chỉ giải ngân 1 phần 3 thôi. Đó. Nếu mà điều chỉnh vào tầm giữa tức là tuần tuần vừa qua thì cá nhân tôi tôi có thể giải ngân 5 60% nhưng nếu mà điều chỉnh vào cái tuần giáp Tết này người ta gọi là ngay cùng tháng tận rồi thì mà dân mình thì tính theo lịch âm mà ai tính lịch dương đâu do vậy quan điểm tôi nhé nếu mà giảm xuống cái vùng này thì tôi có thể giải ngân 1 phần ba còn nếu không thì thôi còn nếu sau Tết đó, thì có lẽ vùng này chưa chắc tôi đã mua vì lúc đó nó phụ thuộc vào bối cảnh thế giới giảm hay không thế giới mà lại quay đầu về giảm mà giảm mạnh thậm chí 30 29 nghìn thì thì có lẽ Việt Nam <laughs> phải chỉ quanh 900 tôi mới mua tạo mô hình hai đáy cũng nên chưa biết được nói chung là tuần này có lẽ chúng ta nghỉ Tết thôi đây là quan điểm cá nhân tôi là nghỉ Tết, do vậy tôi sẽ không phân tích từng cổ phiếu làm gì cả. Đó. Ờ, những cái phân tích cổ phiếu trước đó tại hai video trước đó tôi phân tích rất là chi tiết rồi. Quan điểm tôi thì năm nay VN nhiều khả năng vẫn giao dịch trong biên độ rộng, lấy mốc mở cửa làm ờ, chuẩn 1000, ờ, biên độ là cộng trừ 200 giá. Đấy quý vị lưu ý, nếu nó đang ở phía dấu cộng rồi thì cái xác suất của chúng ta nó cũng cái điểm an toàn nó cũng bớt đi mà xu thế dòng tiền thì ta biết rồi dòng tiền đang suy kiệt sau khi lên đỉnh nếu dòng tiền mà suy kiệt khi nó tích lũy ở vùng 908 à, này, này thì nó rất là tốt này điều chỉnh xuống 908 tích lũy ở đây suy kiệt dòng tiền thì nó cho thấy là suy kiệt lực bán chứ còn nếu mà lại phục hồi lên lưng chừng 1080 mà suy kiệt thì khó thật sự là rất khó rất khó để phán đoán luôn tôi <laughs> tôi đang thấy nó rất khó để phán đoán và thôi lúc nào mà khó quá thì thôi để cho những bạn giỏi giao dịch thôi mình ờ, người thường thì chờ những lúc nào nó dễ dễ thì giao dịch năm hai sóng thôi năm ngoái cũng hai sóng rồi năm nay chờ đợi hai sóng thôi tôi tôi kỳ vọng một sóng quý 1 và một sóng phục hồi vào quý 3 hoặc quý 4 gì đó nhưng mà bây giờ chúng ta chờ xem à lưu ý một chút nhé là tuần tới thì ờ, báo cáo tài chính ờ, quý 4 của các doanh nghiệp ở Mỹ bắt đầu công bố đấy thì có một số doanh nghiệp lớn Ờ, với một điểm nữa là chứng khoán Mỹ đang đứng trên đỉnh thì tôi thấy đang là bất an bởi vì chúng ta biết là thông thường những cổ phiếu dẫn dắt mà đảo chiều quay đầu thì sau đó thị trường chung sớm muộn cũng đi theo thôi. Ờ, tôi còn nhớ mãi chứng khoán Việt Nam ban đầu là nhóm cổ phiếu đầu cơ thôi nhé. Nhóm cổ phiếu dòng họ của ờ, ngài chủ tịch đáng kính ấy, bây giờ đang ở bóc lệch đấy với lại các nhóm cổ phiếu đầu cơ khác Lúc đầu rơi tôi nghĩ là ôi cổ phiếu đầu cơ rơi là đúng rồi. 8-90% là bình thường. Cuối cùng quay đi quay lại mấy tháng sau toàn siêu blue chip cũng 7-80%. Chả kém gì cả. Tức là chúng ta biết là một khi đã rơi hiệu ứng tuyết lan rồi thì sẽ không một ai tránh khỏi cả. Bây giờ chứng khoán Mỹ này chúng ta nhìn một số hãng cổ phiếu công nghệ đình đám nổi tiếng hàng đầu này. Ví dụ như Facebook này. Đấy. Giảm đến uh, ờ, 77% từ đỉnh rồi không hề không hề bình thường đâu mà chỉ số chứng khoán Dow Jones vẫn đang trên đỉnh thì chúng ta có quyền nghi ngờ rồi các cổ phiếu khác sớm muộn sẽ bị bán ừ, theo chân thôi không có người nào là người xấu cả chúng ta biết dù Facebook giảm ừ, mất giá 3 phần tư giá trị hơn 3 phần tư chứ nhỉ gần 80 phần trăm rồi cả thế giới vẫn dùng Facebook đấy chứ có ai bỏ đâu số người bỏ rất là ít các ứng dụng vẫn dùng đấy chứ Tức là cổ phiếu khi định giá cao nó giảm xuống mà định giá thấp thì nó phục hồi lên thôi. Đấy là điều bình thường. Nhưng đấy cũng là một cái tín hiệu mà chúng ta cảnh báo chúng ta cẩn thận. Bởi vì những có những cái cổ phiếu chỉ báo đã giảm trước rồi. Nó chỉ báo trước cho chúng ta thị trường sẽ giảm mạnh đấy. Chứ không hề đơn giản đâu. Còn có những cổ phiếu thì giảm sau. Đấy là quy luật rồi. Hoặc là như Tesla này. Đấy. Tesla cũng giảm đến 75% rồi cũng không hề đơn giản đâu mặc dù đương nhiên là trước đó nó bị đẩy giá rất là mạnh đẩy giá lên cao thì bây giờ nó giảm là bình thường nhưng một khi cổ phiếu này giảm được thì những cổ phiếu khác thì chắc nó cũng nó cũng chả hơn là mấy đâu Tesla, Facebook giảm được thì Apple hay Amazon hay Google hay Microsoft thì nó cũng nó cũng chả khác mấy đâu. Rồi nó cũng sẽ giảm này, nó sẽ kéo dần chiều số chung xuống. Mà rồi nó sẽ bao giờ nó bị bán lan sang các cổ phiếu khác thì nó giống Việt Nam lúc bị phọt sale thì rất là phiền. Chúng ta biết tỷ lệ ký quỹ của Mỹ nó cao hơn Việt Nam rất nhiều. Ký quỹ của Mỹ trước kia chỉ ký quỹ cổ phiếu có 5% thôi. Sau đó là đã tăng lên 20% rồi. Mà khi cổ phiếu giảm mạnh chạm đến ngưỡng phọc sell thì nó sẽ kéo theo phọc sell chéo. Thì thì thì cẩn thận. Và năm nay tôi nghi ngờ là Mỹ có thể xảy ra hiện tượng đó. Việt Nam thì năm ngoái xảy ra rồi. Đợt tháng 9 đến tháng 11 thì chắc các bạn quý đầu tư, nhà đầu tư Việt Nam thì chắc cảm nhận rất rõ đúng không? chúng ta bị bay rất nhiều bản thân tôi cũng bị bị bị mất một phần lợi nhuận trong năm do như vậy tức là cũng hơi chủ quan cái lúc nó phò pheo thì nghĩ là thị trường nó sẽ không phá đáy đấy đa phần mua mạnh các cổ phiếu khi điều chỉnh về 1150 đấy. tất nhiên là sau đó vẫn vượt lúc đấy những cổ phiếu hàng đầu như Hòa Phát DNI toàn 15 17 cuối cùng sau nó vẫn xuống 13 với 12 rất là vi diệu luôn thì đây là có những cổ phiếu hàng đầu rồi đây chúng ta xem lại Apple này cùng là cổ phiếu thôi Apple vẫn còn cũng xuống nhưng mà chưa đủ mạnh Đó, 108 thời điểm xuống sâu 127 chưa chưa ăn thua cái này sớm muộn rồi sẽ bị kéo thôi chúng ta chờ đợi kết quả kinh doanh quý 3 ờ, nhé à quý 4 ừ, chúng ta sẽ có thêm dữ liệu thôi nhưng mà nói chung là chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận đó cổ phiếu Google cũng giảm khá là mạnh 150 xuống 85 cũng chia đôi đấy không hề ít đâu Nói chung là ở Việt Nam thì khi cổ phiếu tăng vốn 11 các bạn bảo dễ lộ đúng không? Ở Mỹ là những cổ phiếu công nghệ này toàn chia tách 1 20 thôi. Bạn có một cổ phiếu bạn sẽ nhận thành 20 cổ phiếu mới. Không hề đơn giản đâu. Microsoft này, Apple này. Đấy, Apple, ờ, ờ, Apple thì chia có 16 thôi. Tesla này hai lần chia, một lần một năm, một lần một ba thì nó cũng chả khác gì 120 cả. Rồi thì Amazon cũng là 120. Nếu mà ở Việt Nam thì không biết các bạn gọi là giấy gì. Bởi vì 1112 đã là giấy lộn rồi thì 120 không biết gọi là giấy gì nữa cơ. Đấy. Khi các cổ phiếu hàng đầu mà chia tách như thế này thì nó cũng cho thấy là là là là vấn đề. Tức là cả lớn hết rồi, bắt đầu thu hút đến tiền nhỏ rồi. Đây những cổ phiếu như Amazon chúng ta nhìn thấy giảm rất là mạnh. Từ 188 à, giảm xuống đến 80 rồi các cổ phiếu công nghệ giảm được thì rồi các cổ phiếu các ngành khác cũng giảm được thôi do vậy chúng ta cẩn thận nhé trong một chu kỳ giảm thì luôn có những người báo trước những cổ phiếu hàng đầu dẫn đường mà giảm rồi thì sớm muộn những cổ phiếu khác thì cũng không tránh khỏi được do vậy chúng ta ở thị trường hiện nay phải cẩn thận cá nhân tôi đánh giá là phải cẩn thận tất nhiên là Việt Nam cẩn thận ít hơn Mỹ nếu bạn nào giao dịch chứng khoán Mỹ thì phải cẩn thận Đấy, đặc biệt cẩn thận bởi vì nó vẫn đang vùng đỉnh thôi 34 35 nghìn thì so với cái mức giảm chưa đến 10% mà sau khi ông tăng từ 6 nghìn rưỡi thì vẫn cao lắm. Nói chung là vẫn ở vùng đỉnh của ngọn núi thôi. Nó cũng không khác gì index của chúng ta vẫn đang ở tầm 1004 thôi. Chứ ăn thua gì cả. Do vậy là quan điểm cá nhân tôi thì là chúng ta nghỉ Tết nhé. Thôi chúc quý đầu tư uh, một năm uh, ờ, 2022 thì kết thúc rồi. 2023 thì sắp tới Ờ, chúc quý đầu tư là năm tới sẽ là mọi thực sự nó hanh thông hơn đầu tư nó hiệu quả thắng lợi chứ không eo uột như năm 2022